Đây là hóa đơn bán ra số 354 ngày 15 tháng 1 với nội dung là bán dây chuyền. Dây chuyền này chính là những thành phẩm mà công ty chúng ta chế tác ra và sau đó bán ra cho khách hàng. Trên hóa đơn hình thức thanh toán là chuyển khoản, đằng sau hóa đơn thì không có phiếu thu đi kèm. Do đó đây là hóa đơn bán ra về thành phẩm chưa thu tiền của khách hàng. Tài khoản sử dụng là tài khoản 131 phải thu của khách hàng, tài khoản doanh thu bán thành phẩm 5112. Khi chúng ta bán thành phẩm thì đồng thời phản ánh giá vốn 6322 giá vốn thành phẩm và 155 thành phẩm. Đối với bán thành phẩm chưa thu tiền của khách làm tăng doanh thu và tăng công nợ phải thu. Còn phản ánh giá vốn sẽ làm tăng giá vốn và giảm kho. Đối với các tài khoản loại 1, 2, 6, 8 thì có tính chất tăng ghi bên nợ. Tài khoản loại 3, 4, 5, 7 thì có tính chất tăng ghi bên có. Do đó định khoản phản ánh doanh thu chúng ta hạch toán nợ tài khoản 131 có tài khoản 5112. Phản ánh giá vốn chúng ta hạch toán nợ 6322 và có tài khoản 155. Trên phần mềm MISA chúng ta vào phân hệ bán hàng, chọn chứng từ bán hàng. Vì ở đây chúng ta bán thành phẩm từ kho ra, do đó các bạn phải nhớ tích vào kiêm phiếu xuất kho. Chưa thu tiền của khách hàng nên các bạn chọn là chưa thu tiền. Khách hàng ở đây là công ty Thành Tâm. Tôi tìm kiếm tên Thành Tâm. Nếu như có khách hàng rồi thì các bạn tích chọn luôn. Còn chưa có thì các bạn phải nhớ nhấn vào dấu cộng để chúng ta thêm mã khách hàng. Diễn giải các bạn ghi là bán thành phẩm Ngày 15 tháng 1 năm tài chính, các bạn hạch toán năm tài chính bắt đầu từ năm nào thì chúng ta chọn là năm đó và trên chứng từ của các bạn ghi năm nào thì các bạn hạch toán năm đó. Còn ở đây tôi khai báo dữ liệu là năm 22 nên tôi chọn ngày là năm 22. Xuống phần mã hàng, chúng ta chọn thành phẩm bán ra. Thứ nhất là dây chuyền mặt dây ruby. Tôi tìm kiếm mặt dây ruby. Nợ tài khoản 131 có tài khoản 5112. Số lượng là 3, đơn giá là 5 triệu 086.909 đồng. Tiếp theo, bấm vào đây để thêm mới để chúng ta thêm thành phẩm thứ hai. Dây chuyền mặt dây Safi 5.5 x 3.5. Số lượng là 5, đơn giá 5 triệu 559.192 đồng. Sang phần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 Như vậy đằng sau hóa đơn có phiếu xuất kho đi kèm thì các bạn sẽ không cần phải hạch toán nữa. Tôi vừa hướng dẫn cho chúng ta hạch toán hóa đơn bán ra số 354 trên phần mềm MISA.